buồn thấy em tự nhiên thánh thời em đang cô đơn khi bàn tay đang đưa đây tôi cứ như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng hai có ai đi nhỉ mời em mời đầu anh mang châu cầu em qua rất châu luôn mà दिल cô muốn đi về làm dâu để cô bắt anh phải buồn rầu sắp xin sắp xin nhạc đông đưa anh chưa có hứa cho em nhiều đâu người đã tăng tình yêu này thôi cho qua năm sao đám cưới liền tay đó ngày mùng hai có ai đi nhận mày anh mời đầu anh mang châu cầu anh qua rất dâu luôn mai đây ta sang giàu quá xa to thịt cò rau muống thấm thiết sẽ mặn है 搞笑。